Ngày hôm nay thì chúng ta có hai con nô 3 nháy 14 và 59. Lô hai nháy của chúng ta thì có con 26 này, 49 này. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có hai con nô hai nháy thôi. Lô cặp của chúng ta thì có cặp 58 và 85 này anh em này. 27 và 72. Đầu hai của chúng ta thì có 20, 25, 26, 27. Thì con 26 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé. Thì cũng trong buổi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 như có con 080 và 535 thì nó cũng là tổng 8 thì nó lại về con 26 cơ khá là tiếc anh em ạ thì mình cũng cảm ơn 25 người đã like video cho mình và 100 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé à, thì ngày hôm nay trên kênh của chúng ta gãy nhưng mà trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chúng ta ăn anh em ạ Zalo của chúng ta thì cái đường cầu của chúng ta đang rất chi là đỏ ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được bạch thủ lô là con 49 này bạch thủ lô 49 anh em nhé 49 của chúng ta thì ngày hôm nay về hai nháy xiên với 35 thì chúng ta không ăn được đó thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên Zalo của chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được con à, bạch thủ lô 49 ngày hôm nay thì nó ra thì cũng hơi bất ngờ một chút là con 49 này nó đều cùng về ở cái dãy 3 này anh em nhé đều về dãy 3 này hai nháy liên tục anh em ạ đó quá là tuyệt vời rồi xem xong thì cũng rất chi là vui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 anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp với kênh thì anh em kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh em nhé kênh thì cũng có lúc đỏ lúc đen nên là mọi người cân đối làm sao cho nó hợp lý là được trên Zalo thì sẽ đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ ăn lúc nào cũng cao anh em nhé đó ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần thì trên Zalo thì chốt cho anh em là một cặp lô này xiên 2 này và dàn đề 10 số để chúng ta chơi anh em nào mà có nhu cầu thì chúng ta kết bạn không thì chúng ta tham khảo trên kênh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 ngày mùng 3 tháng 4 chúng ta lấy ở cái dãy tư này luôn này con 0 và con 4 này thì chúng ta lấy con 0 lấy bóng anh em nhé không bóng 5 này con 4 này ghép xuống con uh, à, 5 cho mình càng thì chúng ta lấy ở cái giải 5 anh em nhé thì chúng ta có đề này xong thủ đề của chúng ta xong thủ đề của chúng ta là 454 này càng 3 anh em ghép theo cái đồng mũi tên này để chơi cho ngày mùng 4 tháng 4 này ngày mùng 4 tháng 4 của chúng ta đề về 45 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 45 này càng của chúng ta càng 345 thì chúng ta ăn được càng 3 này tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có xong chủ đề ở đây thì chúng ta có 7 vòng 2 này chúng ta có xong chủ đề là 626 này càng của chúng ta là càng 2 để chơi cho ngày mùng 5 tháng 5 mùng 5 tháng 4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 trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi ngày mai thì cá nhân sẽ bắt cho em là cái chạm 3 và 4 đó đủ nó là 38 số anh em nhé kết hợp với lại càng như mình về một cái bộ đề nữa thì anh em cũng để ý luôn đây này một cái bộ đề của chúng ta này chạy từ ngày thứ hai ở ờ, giải 3 này và giải 5 đều ở giải 3 anh em nhé quên mất đấy. chúng ta lấy con cuối cùng và con số thứ tư bộ số thứ tư ở giải 3 này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có bộ đề 04 Bộ đề 04 của chúng ta thì có 040 này, 090 này, 545 này và 595. Để chúng ta chơi cho ngày mùng 4 tháng 4 này. Ngày mùng 4 tháng 4 của chúng ta đề về 45 thì chúng ta đã ăn được con đề 45 này trong bộ đề 04. Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có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 trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì chúng ta có bộ đề 24 anh em nhé bộ đề 24 24 của chúng ta thì có 242 này 292 này 747 này và 797 đó ngày mai chúng ta kết hợp bộ 24 và bộ 34 cho mình thì uh, tất cả những con số này thì uh, đều là dự đoán thôi anh em ạ nó ra rồi thì mới có câu nên là anh em uh, cân đối tham khảo làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được anh em nhé về đường cầu lô của chúng ta thì à, ngày mai thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ con 91 và song thủ 3443 anh em nhé hiện tại cầu lô của chúng ta thì à, nó cũng không được may mắn cho lắm anh em ạ nên là mọi người tham khảo cho mình thì ngày mai thì cá nhân của mình sẽ bắt cho em là bạch thủ lô là con 91 song thủ lô là 3443 anh em nhé đề chạm 3 chạm 4 càng không